Minh Toàn là xin mến chào cô chú và các anh chị Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại ở bảo tàng của Quảng Ninh Đây là một cái kiến trúc mà phải nói là một cái điểm đến du lịch khá là lý tưởng của mọi người khi mà đến với ờ, Hạ Long Và Minh Toàn hôm nay sẽ gửi một số hình ảnh của bảo tàng Quảng Ninh, ờ, đến ờ, quý cô chú cũng như là các anh chị thì hiện tại Minh Toàn đang đứng bên ngoài bây giờ để mà vào được bảo tàng này là chúng ta phải cần mua cái vé à, bây giờ xin mời ờ, các anh chị hãy cùng Minh Toàn chúng ta xem à, ờ, cách vào lần đầu tiên như thế nào nhé và đây cũng là lần đầu tiên Minh Toàn vào à, trong bảo tàng Quảng Ninh đây đây là có ở trước cửa bảo tàng bên phía tay trái chúng ta là có nơi bán vé này, vé tham quan bảo tàng tỉnh Quảng Ninh thì à, chúng ta phải vào cái nhà nhỏ nhỏ cũng mà là màu đen để chúng ta tham quan à, để chúng ta mua vé ở đây là chúng ta mua vé đây mua vé đây chưa lấy em vé bao tiền anh nhỉ trẻ em có mất tiền không chị dưới một mét là được miễn ờ. à, vâng, cảm ơn chị rồi về thôi về anh nữa lắm rồi còn gì nữa rồi xin cảm ơn nhìn thấy gì chưa nhìn tiền chưa đấy yeah. À. đi vào trong bảo tàng có phải gửi đồ không chị à. cảm ơn chị nhé đây, mến thưa cô chú và các anh chị à, Vũng Toàn vừa mua một cái vé vé vào bảo tàng đây đây, đây là cái vé vào bảo tàng à, giá vé này là 40 ngàn người lớn còn trẻ em nếu mà cao dưới 1 mét là được miễn không phải à, không phải mua không phải mất vé và bây giờ xin mời các anh chị chúng ta vào tham quan vào bảo tàng Quảng Ninh nhé đây thì à, trước bảo tàng có hai cái phiến đá hai phiến đá này là hai phiến đá sau khi mà ấy là được quét nhu lên rất là đẹp trồng hai cái cây dàn cây như thế này mà ờ, bây giờ là à ở đây có cái đường đi vào nhưng mà, mà chúng ta đi vào cái đường chính ở trong này Minh Toàn cũng lần đầu tiên Minh Toàn vào luôn nên không biết được là chưa xong rồi cảm ơn cái này là mấy giờ đóng cửa ấy mà Năm giờ đóng cửa sáng buổi sáng mấy giờ mở Tám giờ mở cửa năm giờ đóng cửa là cảm ơn đấy wow đây đây là khi mà chúng ta bước vào có cái bộ xương của cái gì ấy, mô hình của khủng cái gì ấy. bước qua khu bảo tàng thì đầu tiên đập mắt vào chúng ta đấy là một cái cái bè cái thuyền đây, không ngồi lên hiện vật bảo là có phải gửi đồ nhưng mình toàn là ở đây thấy không bảo gửi đồ ở đây một cái trống một trống rất là to biết đây là cái trống gì trống sấm đây trống sấm rất là to luôn trống này quá to luôn trống này mà ai đánh được thì to lắm còn đây là một cái chuông đây là chiêng đại à, chiêng đại là loại nhạc khí thân tự vang có núm thường được sử dụng trong các lễ hội truyền thống của người Việt chất liệu là bằng đồng đường kính là 1,70m trọng lượng là 686kg Wow khá là lớn vào đây thì à, đây có cái thuyền ừ. à, có cái thuyền rất là đẹp trong này bố trí à, mấy bức tranh 3D tranh như kiểu mà vách núi ấy. À, đây là có một con à, con gì đây cá đuối bông bông đen đây cá đuối bông đen oh, rất là đẹp này đây lại là bức tranh tiếp của một như kiểu mà mình đi vào một hàng đông kiểu đấy hướng đi tham quan tiếp theo là chúng ta đi uh, cái hướng tiếp theo này đây là có cái ờ, khu này là khu ờ, trưng bày các cái ờ, thuyền trài cũng như là một cái cái cái, cái đoàn chèo thuyền kia đoàn thuyền để chèo thuyền đây, các con thuyền vào đây là vách núi nó không phải là vách núi mà người ta làm như kiểu vách núi ấy. còn đây là bộ sưu tập của ngà voi năm 2015 sưu tầm năm 2015 Đấy, bộ sưu tập của ngà voi Rất đẹp đây là một biểu tượng của uh, chú gấu không sờ vào hiện vật tất cả đều không sờ vào hiện vật đây là một con hổ à, hổ này thì con bé mà được đứng trên cái bục à, gỗ rất là to đây này con hổ này mới lớn này. này lớn quá này. hồ này là bên trong là được lấy hết thịt ra rồi và chỉ nhồi bông thôi còn à, giữ lại da thôi à, nhồi bông bên trong này. và chúng ta lại đi vào cái khu vực này cho hết khu vực này đi khu vực này nó là cái gì trong này wow mình toàn cứ tưởng là người thật hóa ra là tượng khu này là khu làng trai rồi Đấy, khu lăng trài của ờ, Quảng Ninh và đây là một cái con ờ, con gì à? Ồ, đây nhiều con lắm đây đây là con uh, khỉ đuôi dài Đấy, khỉ đuôi dài ừ. thì phải đứng trên cây luôn Để lên trên tầng 2 thì ờ, cái video này Mình Toàn xin dừng ở đây để theo dõi về những cái ờ, ở trong bảo tàng của Hạ Long hay là những video về Hạ Long Quảng Ninh thì rất mong ờ, quý cô chú cũng như anh chị chúng ta đã đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được theo dõi những video mới về kênh về ở Hạ Long Quảng Ninh và ở cuộc sống Việt Nam nói chung cảm ơn cô chú và các anh chị chúng xin hẹn gặp lại cô chú và các anh chị trong cái video tiếp theo bây giờ mình toàn sẽ lên tầng 2 nhé